dần trôi đò giờ xa xôi như là anh cũng xa em rồi bởi đã có người khiến cho lòng anh giờ đổi thay anh quên hẹn thề để xây mộng hạnh phúc cùng rằng cho dù ngày sau dù là đi đâu anh và em vẫn như ban đầu dẫu có thế nào vẫn yêu hoài không để mất nhau thế nhưng bây giờ còn mình em đứng ôm nỗi sầu thấy đau lòng Nhớ thương con đò em gầy gò bao ngày buồn hiu Giờ thì bên ai trong lòng anh lãng quên em rồi Có thầm riêng mình mà thôi Mình lỡ mối duyên rồi em à Đừng đợi anh nữa Em hãy tìm cho mình một người mới Một tình yêu mới để bầu bạn sớm tối đi Đừng sống một mình như vậy nữa Đừng nhớ thương con đò ngày xưa Con đò ngày xưa đã đi xa em lắm rồi Không quay lại được nữa đâu Anh xin lỗi không đi cùng em đến suốt cuộc đời được Nếu anh và em còn duyên còn nợ Thì xin hẹn gặp lại kiếp sau thấy đau lòng Nhớ thương con đò em gầy gò bao ngày buồn hiu Giờ thì bên ai trong lòng anh mối duyên rồi em âm thầm riêng mình mà thôi có lẽ suốt đời chẳng bao giờ em còn thấy vui lỡ mối duyên rồi em âm thầm riêng mình mà